nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10 năm 2022 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết ạ, thì tuần qua một tuần giảm giá khá là mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam à, đưa chỉ số chứng khoán Việt Nam là tiếp tục nằm trong top là chỉ số chứng khoán kém nhất thế giới. Chúng ta biết tuần qua thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Mỹ này, châu Âu này tăng giá khá là mạnh. Thị trường chứng khoán châu Á thì có tăng giảm đan xen. Đấy. Nhưng cá biệt thì có thị trường chứng khoán Việt Nam Ờ, tiếp tục giảm giá khá là mạnh 3,96% với chỉ số VN Index, à, ờ, 4,06% với chỉ số HNX Index, đưa chỉ số Việt Nam là chỉ số có mức giảm giá mạnh nhất thế giới trong vòng một tháng. Chúng ta biết trong vòng một tháng thì hầu hết các chỉ số chứng khoán thế giới là màu xanh chiếm đa số. Đấy, trong vòng một tháng này, Mỹ này, châu Âu này màu xanh hết. À, châu Á thì có tăng giảm 1, 2, 3, 5%. Cá biệt thì có thị trường chứng khoán Việt Nam là giảm 16% với chỉ số vN Index, 18% à, với HNX Index. Điều này thì nó đưa chỉ số chứng khoán Việt Nam là hiệu suất là kém nhất trong vòng một tháng trên phạm vi thế giới. Nếu chỉ nhìn thuần vào thống kê thì có lẽ mọi người sẽ đang hình dung là ở Việt Nam đang xảy ra chiến tranh hay là Việt Nam đang diễn ra đại khủng hoảng. Nhưng thực tế thì không phải quý vị ạ cái này thì một phần nó là cái quá trình điều chỉnh của thị trường sau khi đạt đỉnh và bên cạnh đó nó có những cái đặc sản của riêng Việt Nam. Tức là các bạn biết là ở Việt Nam hơn 900 hơn 90% người đầu tư là nhà đầu tư cá nhân. Trong đó nhà đầu tư F0 thì chiếm một lượng rất là lớn. Sau giai đoạn dịch Covid 2020 2021 ấy, thì bùng nổ, chứng khoán bùng nổ dẫn đến nhà đầu tư F0 cũng bùng nổ và đa phần nhà đầu tư là kiến thức thì chưa được trang bị đủ kinh nghiệm thì ít vào thị trường với mong muốn là nghĩ thị trường là cái mỏ vàng vào đây để đào xúc đem về nhưng mà thực tế thì đời không như là mơ do vậy thị trường nó trên thị trường chứng khoán thì các bạn biết thường nó rất là khốc liệt hơn 90% nhà đầu tư là không kiếm được tiền ở trên này số kiếm được tiền rất là ít do vậy nó không phải là cái mỏ vàng để các bạn đến đào mang về xây nhà đâu mà chính xác nó là bái chiến trường nó sẽ là để lại rất nhiều máu và nước mắt chứ không phải là mỏ vàng để đến mang về và kết quả thì rõ ràng nó rất là trái ngược đúng không ạ chúng ta biết ờ, những ờ, tháng đầu năm thời kỳ huy hoàng những tháng đầu năm 2020 2021 này đầu năm 2022 là những ngày tháng huy hoàng nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam khi thị trường chứng khoán đứng ở trên 1.500 sau đó thị trường bước vào quá trình lao dốc từ tháng 4 cho đến bây giờ đấy thị trường chưa có dấu hiệu dừng lại tất nhiên là cuộc vui nào rồi cũng phải tàn thôi xuống mãi thì phải lên lên mãi thì phải xuống đấy là quy luật rồi không thể tránh khỏi thời điểm này thì vn index của chúng ta tuần qua nó là một tuần nó khá là bất ngờ khi mà thế giới thì đều phục hồi khá là mạnh đây chúng ta có thể nhìn qua thị trường chứng khoán thế giới đặc biệt là thị trường chứng khoán mỹ tăng giá rất là tốt 4,989% với chỉ số Dow Jones, 4,87% ờ, với chỉ số S&P 500, 5,78% với chỉ số Nasdaq. Thị trường chứng khoán châu Âu ờ, hoặc là Mỹ Latin khác cũng tăng trưởng rất là tốt. Đây, thị trường chứng khoán châu Âu này. Có có xanh có đỏ nhưng mà đa phần là ở trạng thái xanh. Đó. Thị trường chứng khoán Anh này, nơi mà diễn ra cái những cuộc biểu tình rất là lớn rồi thủ tướng thì phải từ chức nhưng mà thị trường chứng khoán vẫn cán đích ở mức là tăng 1,62%. Thị trường chứng khoán Đức này, các nước châu Âu khác này, Italia, Pháp này đều tăng khá là tốt. Kể cả thị trường chứng khoán ờ, nói chung là thị trường chứng khoán của các nước châu Âu thì tăng giá khá là tốt. có thể nói là nếu mà nhìn qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang khá là khá là nghịch lý tức là chúng ta đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất thế giới ờ, nền chính trị chúng ta thì ổn định đấy các doanh nghiệp thì khỏe không vấn đề gì cả nhưng mà nếu nhìn trên thị trường chứng khoán thì rõ ràng là đang hoàn toàn tách rời với nền kinh tế và nó không phải là hàn thử biểu của nền kinh tế cái điều này có thể lý giải được bởi vì là thế giới thì đa phần những nhà đầu tư của họ là chuyên nghiệp họ đánh giá cái mức độ ảnh hưởng của tin tức với thị trường nó có giới hạn. Và các quỹ cũng vậy. Họ đều biết được cái mức độ nếu với tin này thì ảnh hưởng thị trường tốt thì sẽ tốt lên với tỷ lệ nào. Còn ở Việt Nam thì nó hơn 90% là nhà đầu tư cá nhân, lại là nhà đầu tư không được trang bị kiến thức đầy đủ, ít kinh nghiệm thì rõ ràng các bạn không đánh giá hết được cái tương quan giữa cái tin tức tốt, tin tức xấu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, đến giá trị doanh nghiệp đến tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp. Do vậy, lúc mua là các bạn cứ ao ạt mua, các bạn định giá uh, giá trị doanh nghiệp quá cao. Lúc xuống thì các bạn ao ạt ra bán lại định giá quá thấp. Tự nhiên nó cứ tạo ra những cái hiệu ứng là domino, hiệu ứng tuyết lan. Thì nó cứ lan tỏa thôi. Bên cạnh đó thì được giới truyền thông media là công cụ của nhà tạo lập, những tay to. Họ truyền thông, họ ra giả lúc lên thì họ thổi phồng cái uh, những cái thông tin tốt đấy lúc xuống thì họ cũng thổi phồng những thông tin xấu và như vậy thì nó gây ra cái tâm lý hoang mang lo sợ ờ, với đám đông nhà đầu tư mà không có kinh nghiệm thì nó dẫn đến là khi tăng thì chúng ta tăng rất là mạnh như vũ báo khi xuống thì chúng ta xuống rất là bết bát còn nếu là một nhà đầu tư chuyên nghiệp bạn muốn kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán bạn muốn trưởng thành ở đây thì bạn phải đầu tư uh, vào kiến thức đầu tư vào học hành vào tìm hiểu cái giá trị doanh nghiệp và bạn đầu tư cũng nên là không không nên đi theo đám đông bởi vì các bạn biết là đám đông là không kiếm được tiền nếu bạn muốn kiếm được tiền thì bạn phải đi theo nhóm nhóm số ít cơ hơn 10% cơ mà đa phần những nhà đầu tư đầu tư trên thị trường những nhà đầu tư mất tiền là những nhà đầu tư đầu tư bằng tai và mắt các bạn không sử dụng uh, bộ óc các bạn không sử dụng những cái lý luận Ờ, để phân tích đánh giá cái giá trị doanh nghiệp, cái giá trị cổ phiếu nên đứng mà các bạn luôn chỉ sử dụng tai và mắt, các bạn nghe truyền thông, các bạn nhìn bảng giá hàng ngày, các bạn nhìn lên xuống của giá cổ phiếu, lên xuống của NAV. Thế là các bạn đưa ra các quyết định mua bán. Và đương nhiên, điều đó thì mặc định là các bạn automatic được đứng vào nhóm là 90% người đầu tư mất tiền trên thị trường chứng khoán. Với những diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới thì chúng ta biết là có lẽ những cái ờ, tháng ngày kém tích cực nhất của thị trường chứng khoán đã qua và thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục có những dấu hiệu khởi sắc. Xét về yếu tố thông tin thì ờ, tuần qua thì trên thị trường chứng khoán thế giới thì không có nhiều thông tin quan trọng. Vì chúng ta biết là thông tin CPI e thì tuần trước được công bố rồi Tuần qua thì thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường lớn nhất thế giới không có nhiều thông tin quan trọng. Tuần tới thì thị trường chứng khoán thế giới sẽ đón một số thông tin cũng quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng theo tôi là sẽ ảnh hưởng tích cực đến thị trường. À, thông tin đầu tiên mà chúng ta sẽ đón nhận đó sẽ là thông tin uh, diễn ra vào ngày 26 Ngày thứ tư 26 thông tin GDP của Trung Quốc. Dự kiến GDP của Trung Quốc sẽ phục hồi nhé do Trung Quốc nới lỏng các lệnh ờ, hạn chế là sẽ phục hồi từ mức là 0,4% của quý trước lên mức 3,3%. À tôi xin nhấn mạnh lại, à lát nữa khi phân tích về Trung Quốc tôi sẽ nhấn mạnh sâu hơn cái vấn đề này. Cái thứ hai là thông tin của chúng ta sẽ đón nhận là thông tin GDP của Mỹ công bố vào ngày thứ năm Dự kiến GDP quý 3 của Mỹ sẽ tăng trưởng dương trở lại mức 2,3% so với mức âm 0,6. Thực tế khi GDP của Mỹ quý 3 này tăng trưởng dương thì nó cũng sẽ chính thức đánh dấu là cái suy thoái kỹ thuật của Mỹ kết thúc. Đó, hai quý liên tiếp quý 1, quý 2 âm rồi. Và đây cũng là những thông tin hỗ trợ tốt cho thị trường. Khi cái lo ngại suy thoái ờ, được dỡ bỏ, còn chúng ta biết là tâm điểm có lẽ thị trường sẽ đón nhận thông tin mạnh nhất là thông tin cuộc họp FOMC vào tuần sau ngày mùng 3 và mùng 4. À, ờ, bây giờ thị trường đang mặc định là phép tăng 0.75 nên nếu phép tăng 0.75 thì có lẽ nó đã được phản ánh vào thị trường. Nhưng nếu có một bất ngờ nào đó mà phép chỉ tăng 0.5 thì thật sự nó sẽ là một liều thuốc bổ, một liều doping thúc đẩy thị trường tăng giá phục hồi mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì cái chính sách tiền tệ của Nhật thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. À, chúng ta biết giờ hiện nay có mình Nhật là kiên định với chính sách ờ, tiền tệ là tiếp tục nới lỏng thì chúng ta chờ đợi xem có thay đổi gì không đối với chính sách tiền tệ của Nhật. Đó là thông tin thế giới. À, chúng ta biết là Ban chấp hành uh, Trung Quốc thì uh, hôm nay là họp xong rồi, kết thúc rồi. Trong uh, Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa cũ 7 người thì sẽ có 4 người là ra đi, không uh, ở lại nữa, bao gồm Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Nhân dân Trung Hoa Lật Chiến Thư Ờ, Chủ tịch Hiệp chính Trung Quốc Uông Dương và Phó Thủ tướng Hàn Chính. Như vậy là hiện nay Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc là khuyết 4 người, chỉ có 3 vị trí tiếp tục được bầu ở lại, bao gồm Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Vương Hồ Ninh, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế. Như vậy thì uh, sau cuộc họp Trung ương, uh, sau cuộc họp Đảng là Đại hội Đảng hôm nay kết thúc thì ờ, Hội nghị Trung ương sẽ họp và sẽ bầu 4 người, tiếp tục bầu 4 người nữa vào thường vụ chính trị, Bộ Thường vụ Bộ Chính trị và sau đó là sẽ bầu ờ, khả năng là tái bầu cử Chủ tịch Tập Cận Bình thôi, làm ờ, Tổng Bí Thư và Chủ tịch thôi. Như vậy là chúng ta biết là Trung Quốc cái cuộc họp đã kết thúc à, ván bài đã ngã ngũ nhiều khả năng thì sau đó chúng ta sẽ chờ đợi những chính sách mới của Trung Quốc liệu có những cái uh, chính sách gì mới mà quan trọng là nó liên quan đến cái việc Trung Quốc có nới lỏng các lệnh ờ, uh, zero covid hay không mở cửa toàn diện thì chúng ta biết là chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rồi chưa mở cửa toàn diện ngay ít nhất là từ giờ cho đến cuối năm còn đầu năm tới thì chúng ta chưa biết nhưng mà có thể sẽ nới lỏng các biện pháp uh, dịch bệnh và ừ, hạn chế giao thương thì lúc đó nó hoàn toàn có thể nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục phục hồi, sẽ là động lực kéo ờ, nền kinh tế thế giới phục hồi. Bên cạnh đó thì nó cũng ờ, là thông quan ờ, lượng hàng hóa thì hoàn toàn nó có thể làm giảm áp lực lạm phát về ngắn hạn nhé. Tôi đang nói về ngắn hạn, còn dài hạn thì nó còn nhiều yếu tố khác. Và đó cũng là hoàn toàn là những thông tin có thể hỗ trợ cho thị trường tài chính. Có thể bớt áp lực giảm giá. Đó là xét về thông tin ờ, quốc tế. Còn thông tin trong nước thì chúng ta biết là tuần qua thì các công ty của chúng ta công bố lợi nhuận cũng khá là tốt. Bên cạnh một số nhóm ngành, ví dụ như các công ty chứng khoán thì lợi nhuận, các công ty đầu ngành thì vẫn duy trì lợi nhuận, tuy nhiên nó có sự sụt giảm. Cái sụt giảm này thì rõ ràng là chúng ta có thể hiểu được khi thanh khoản thị trường giảm đi 7-80%, ờ, danh mục tự doanh thì có thể bị lỗ nhẹ nhưng mà chúng ta biết về thị trường sụt giảm thì giá cổ phiếu chứng khoán cũng chiết khấu 6 70%. Chứ nếu nó mà không sụt giảm nó làm tốt thì giá họ vẫn ở đỉnh hoặc thậm chí vượt đỉnh rồi cơ. Thế nên điều này cũng có thể lý giải được, không có gì bất ngờ. À, các ngân hàng thì vẫn lợi nhuận tốt, không vấn đề gì cả. Nhìn chung thì là về thông tin thì trong thị trường lúc nào chúng ta cũng có những thông tin tốt xấu đan xen. Hiện nay thì thông tin mà tiêu cực thì nó đang có vẻ lớn át một chút so với thông tin tích cực vậy thôi À còn một cái đặc sản nữa thì tuần qua lý do là thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm phiên cuối tuần thì nó cũng là do tin đồn về việc ờ, là một số công ty ờ, tập đoàn lớn XYZ ở trên thị trường là cũng ờ, bị sổ khám. Tất nhiên là tin đồn. Tôi thì tôi đầu tư thì tôi không không quan tâm đến tin đồn đâu bởi vì là những cái tin gì chính thống khi được ờ, công bố thì tôi nghĩ là đó là những thông tin chính thống và bên cạnh đó đầu tư cổ phiếu cũng vậy thôi ngoài phân tích cơ bản thì tôi dựa cả phân tích kỹ thuật mà bản chất phân tích kỹ thuật thì các bạn biết rồi tin phản ánh vào giá do vậy bất kể tin gì thì nó đều phản ánh vào giá đều phản ánh trên chat thôi nên tôi cũng không không không quá quan tâm đến những cái tin đồn còn bạn nào quan tâm thì các bạn cứ quan tâm thôi nhưng theo tôi đấy là lý do mà số đông nhà đầu tư trên thị trường thì không được trang bị đủ kiến thức và các bạn số đông cũng không nắm kỹ cái phân tích kỹ thuật 10 người thì 9 người bảo biết phân tích kỹ thuật nhưng thực ra theo tôi không đến một người biết dùng phân tích kỹ thuật cái tinh túy của phân tích kỹ thuật thì đa phần các bạn không biết các bạn biết giống kiểu như cưới ngựa xem hoa thôi giống kiểu như bạn biết đọc oa mấy chữ thì bạn kêu là bạn giỏi rồi kiểu như vậy không phải bạn biết cộng trừ nhân chia bạn nghĩ bạn là thiên tài không đúng biết nó là một chuyện nhưng dùng được hay không nó là một chuyện khác các bạn nhá giống như đá bóng á ai biết đá bóng đúng không cứ đặt quả bóng trước mặt vào sút là là sút được thôi nhưng để đá bóng giỏi nó lại là khác để đá bóng giỏi ví dụ như tầm trong nước như quang hải chẳng hạn là rất là ít đấy hầu như không có đấy, tầm thế giới như messi ronaldo hoặc là mbappe haaland neymar kiểu như vậy làm gì có đấy là những người biết đá bóng đấy là những người đá bóng giỏi hoặc là tầm như cầu thủ chuyên nghiệp còn biết đá ai thì biết đá bạn cứ đặt quả bóng trước mặt bạn sút là biết đá thôi nó cũng y như các bạn đầu tư chứng khoán và phân tích kỹ thuật các bạn kêu các bạn có kiến thức các bạn biết không các bạn chỉ là biết theo cái đánh giá chủ quan các bạn thôi đá thì ai giờ biết đá đúng không đến tôi cũng thế thôi đặt quả bóng trước mặt vào sút bảo mình biết đá cứ vào sân chạy là bảo là biết đá không đấy là biết đá nó là biết là một chuyện biết thì không kiếm được tiền các bạn đó dưới góc độ ờ, phân tích thông tin nhé thì theo quan điểm cá nhân của tôi đánh giá thời điểm này thì các thông tin xấu phần lớn được phản ánh vào giá và với thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó đã phản ánh quá đà do vậy các bạn biết cái gì quá cũng không tốt nó sẽ sớm đảo chiều và khi xuống quá mạnh thì nó sẽ lên lại lên mạnh thôi đấy là quy tắc rồi cũng như năm 2021 ờ, chúng ta lên quá mạnh thì bây giờ chúng ta xuống mạnh xuống mạnh thì hoàn toàn ngày mai phục hồi mạnh thị trường thì rõ ràng là tạo đỉnh rồi bây giờ cửa muốn vượt đỉnh thì không có nữa đâu ít nhất chúng ta phải chờ một thời gian rất là lâu nữa nhưng mà việc thị trường phục hồi là đương nhiên với thị trường thế giới thì ờ, chúng ta biết là tuần qua thị trường chứng khoán thế giới phục hồi cũng một phần là chỉ số DXY có dấu hiệu yếu đi. Đấy, chúng ta biết là chỉ số đô la index đấy giới đầu tư có vẻ đang muốn chốt lời uh, đô la index và khi chốt lời đô la index thì đương nhiên uh, dòng tiền sẽ lại chạy sang các công, ờ, kênh đà, tài chính khác thôi trong đó có thị trường chứng khoán Đó, chúng ta biết đô la index mất rất nhiều thời gian này là muốn ờ, tiếp tục vượt lên nhưng không vượt được nó có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh thấp và nhưng mà có một điều là nó vẫn chưa gãy cái chen tăng khi nào nó gãy chen tăng thì lúc đó nó chính thức là xác nhận là bị uh, kết thúc trên ờ, xu hướng tăng. Còn hiện nay thì mới là những tín hiệu sớm thôi. Còn đương nhiên là để phân tích đô la index thì tôi phân tích từ rất nhiều cái chu kỳ trước rồi. Tôi vẫn nói là việc đô la index ở cái vùng 111 113 này nhiều khả năng là tạo đỉnh và xu hướng chung sẽ bị kéo về 100 thôi. Tất nhiên là nó sẽ mất thời gian chứ không phải là xuống trong một vài tuần. Còn đối với thị trường chứng khoán Mỹ Đây, đối với thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta nhìn thấy cái ờ, cái nến phục hồi tuần trước nó cũng khá là mạnh. Đấy, thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua 3 tuần phục hồi rồi. Sau khi test MA200 thì 3 ờ, tuần thị trường phục hồi khá là mạnh. Trước mắt thì thị trường chứng khoán Mỹ đang test MA100 trên chart daily ở quanh 31.200 ờ, như vậy thị trường sẽ có thể rung lắc một vài phiên ở đây trước khi hướng đến MA200 ở 32.800. Thị trường chứng khoán Mỹ đã tạo mô hình hai đáy nhỏ xong và hiện nay đang đi lên. Để hoàn thành hết cái target mô hình hai đáy nhỏ này thì thị trường chứng khoán Mỹ sẽ hướng đến đây, chúng ta nhìn thấy hai đáy đấy nhá. Để hình thành hết target tôi sẽ đo điểm D cho các bạn. Trước mắt là để hình thành hết target thị trường chứng khoán Mỹ sẽ hướng đến 32.200. Còn sau đó thì sẽ tính tiếp. Đấy là cái target của cái ờ, nhịp phục hồi này ngắn hạn nhất. Còn cá nhân tôi đánh giá sau khi phục hồi đến đây có thông tin hỗ trợ thị trường sẽ có thể vượt M200 sẽ hướng đến test cạnh trên của Chen nằm đâu đó quanh 33.300, ờ, 33.500. Nếu vượt qua mức này thì nó sẽ hướng đến mốc trên 34 ngàn. Nói chung là chúng ta cứ chờ từng nhịp một thôi. Nhưng nói chung là xu hướng tăng giá ở thị trường chứng khoán Mỹ thì đã rõ đang bước vào sóng phục hồi. Tiếp tục quá trình uh, sideways down nhưng mà luôn luôn đan xen những nhịp phục hồi lên xuống. Còn thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường chứng khoán Việt Nam thì vẫn đang mò đáy nhưng theo tôi cái khu vực uh, quanh 1.000 này cộng trừ 20 giá sẽ là khu vực đáy của thị trường thôi có nhiều yếu tố để khẳng định à khẳng định thì không đúng ạ à, nhiều yếu tố để hỗ trợ cái phân tích uh, nhận định là thị trường chứng khoán quanh 1.980 1.000 sẽ là đáy thứ nhất xét về yếu tố kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy thị trường của chúng ta cũng đang có dấu hiệu tạo cái phân kỳ dương kể cả là giờ viên index có phá 1.000 thì nó vẫn tạo ra hướng phân kỳ dương trước đó chúng ta biết là mỗi lần thị trường tạo đáy thì thường tạo ra một cái phân kỳ dương tức là đáy thì tạo đáy thấp hơn này nhưng mà đỉnh à, chỉ số kỹ thuật thì lại tạo cái ờ, đáy cao dần lên đấy thường đáy nhỏ là đáy rú bỏ thường nó thấp hơn đáy trên đấy là cái ờ, cái cách tạo của chúng ta kể cả đợt covid chúng ta cũng tạo như vậy đây đợt covid chúng ta cũng tạo hai cái đáy nhỏ trước khi đi lên mạnh đấy thị trường chứng khoán Việt Nam thì rất hay tạo là cái đáy nhỏ thứ hai là đáy thấp hơn để rũ bỏ những nhà đầu tư nào yếu bóng vía Đấy, mà chúng ta biết sau đợt Covid thì thị trường lên rất là mạnh. Hiện nay thị trường có những điểm tương đồng với đợt Covid. Đấy, chỉ báo kỹ thuật bị bán về vùng quá bán rất là sâu định giá cổ phiếu cũng xuống mức rất là thấp. Chúng ta biết PE chung của thị trường chúng ta đang ở mức là PE forward cuối 2022 sẽ là 10. Đây là một trong mức, mức thấp nhất lịch sử. Chúng ta chỉ có một lần thấp hơn, đó là đợt khủng hoảng 2008 thì lúc đó PE của chúng ta về 8. Còn lại trong lịch sử thì kể cả đợt Covid thì cái ờ, tại thời điểm đó viên đất của chúng ta tuy ở 650 nhưng mà cái PE forward chúng ta vẫn là trên 10 cơ, 10.5. Còn hiện nay thì do doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận tốt nên VN-Index của chúng ta ở 1.000 nhưng mà PE forward của chúng ta vẫn ở là 10.5 thấp hơn cả đợt Covid. Mà chúng ta biết sau đợt Covid thì cái sóng nó tăng rất là mạnh. Tất nhiên là bối cảnh bây giờ nó khác. Sau đợt Covid thì là chúng ta bơm tiền rất là mạnh. Còn bây giờ chúng ta đang phải hạn chế tiền về, rút tiền về. Tôi nghĩ thị trường sẽ trở về mức định giá phù hợp Thời điểm này với mức lãi suất ở mức là 7 đến 8% thì mức định giá thị trường phù hợp sẽ là PE quanh 13. Thưa thị trường đâu đó nó sẽ ở mức là 1250 ba thì đấy sẽ là mức định giá phù hợp. Còn tất nhiên có những lúc thị trường định giá cao, có những lúc thị trường định giá thấp chúng ta không biết được. Đó là yếu tố kỹ thuật, chúng ta nhìn thấy những cái tín hiệu là chỉ báo thị trường sẽ phục hồi. Kể cả thị trường đầu tuần có thể có nhịp giảm xuống dưới 1.000 thì vẫn sẽ là để tạo đáy để phục hồi yếu tố thứ hai thì chúng ta biết là từ khi giảm giá thì thị trường chúng ta cũng đi đồng pha với thị trường chứng khoán thế giới tất nhiên là có lúc chúng ta sẽ lệch một chút về thời gian nhưng hầu hết các pha tăng giảm của chúng ta đều là đồng hành cùng thị trường chứng khoán thế giới đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ đây chúng ta có thể điểm qua những cái đáy và những cái đỉnh của chúng ta tại ờ, đáy hồi tháng 5 ờ, của chúng ta đây. Chúng ta đã đáy là phiên ngày 17 tháng 5 năm 2022 tạo đáy ở 1 162 sau đó chúng ta phục hồi lên 1318 thì ngày 17 tháng 5 đâu. Tháng 5 đây, thị trường chứng khoán Mỹ là tạo đáy vào ngày 20, tạo đáy sau chúng ta hai phiên. Ngày 17 tháng 5 thị trường chứng khoán Mỹ rơi mạnh này. Sau đó là thị trường Tức là chúng ta trước thị trường chứng khoán Mỹ 3 phiên. Đời ngày 20 thị trường chứng khoán Mỹ cũng tạo đáy. Sau thị trường chứng khoán Mỹ cũng có một nhịp phục hồi. Lúc đó thị trường chứng khoán Mỹ là rơi từ ờ, phục hồi từ 30.600 lên 33.200 thì chúng ta phục hồi lên 3.000 3 1320. Chúng ta tạo đỉnh phiên ngày mùng 8 tháng 6 chúng ta nhìn xem đỉnh sóng hồi của thị trường chứng khoán Mỹ đây đấy cũng rơi vào à, phiên ngày 8 tháng 6 này tất nhiên là lúc đó thị trường chứng khoán Mỹ là tạo đỉnh bằng nhé có 10 phiên đi ngang đây chúng ta nhìn thấy cụm nến này còn chúng ta đỉnh chúng ta dích rác hơn một chút chúng ta cũng tạo đỉnh chúng ta vách lên nhưng chúng ta xu hướng là tăng nhẹ thôi sau đó thì cùng bước vào nhịp điều chỉnh thôi nhịp điều chỉnh thì thị trường chứng khoán Mỹ tạo đáy một vào ngày 17 à, tháng 6 chúng ta cũng tạo đáy một vào ngày 21 tháng 6 Đấy, chúng ta lại tạo đáy sau Mỹ 3 phiên sau đó Mỹ tạo đáy 2 nhưng Mỹ là đáy 2 cao hơn Mỹ là tạo đáy cao đáy 2 của Mỹ là vào ngày mùng 5 tháng 7 chúng ta cũng tạo đáy 2 này mùng 7 tháng 7 Đấy chúng ta biết là những điểm rất là tương đồng. Rồi cả thế giới cùng bước vào nhịp phục hồi. Mỹ thì phục hồi mạnh hơn. Mỹ phục hồi à, đến ngày 16 à, tháng 8 là Mỹ tạo đỉnh ở 34.200. Việt Nam thì phục hồi đây chúng ta tạo đỉnh vào ngày 26 tháng 8. Phục hồi tạo đỉnh sau một chút. Sau là cùng bước vào nhịp giảm. Bây giờ thì Mỹ tạo đáy rồi. Chúng ta biết Mỹ tạo đáy một vào ngày 30 tháng 9 Chúng ta thì tạo đáy 1 vào ngày mùng 11 ờ, tháng 10. Chúng ta đang tạo đáy sau Mỹ hơn một tuần. Sau đó Mỹ tạo đáy 2. Vào ngày 13 tháng 10 chúng ta chưa có đáy 2. Đấy. Tức là hầu hết chúng ta biết là chúng ta đều biến động tương đồng. Chỉ có những cái độ lệch pha thôi. Như vậy thị trường chứng khoán thế giới tạo hai đáy và đi lên rồi. Thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ tạo hai đáy và đi lên thôi. Những cái nhịp phục hồi lên xuống này là nó khá tương đồng nhau. Do vậy quan điểm cá nhân tôi thời điểm hiện nay nếu quý vị cầm hàng thì kiên nhẫn cầm thôi. Không nên bán gì giờ này. Nếu quý vị bán giờ này thì tốt nhất theo tôi quý vị bán xong giải nghệ đi. Đừng nấn ná thị trường chứng khoán nữa. Bởi vì có đầu tư tiếp thì rồi quý vị cũng sẽ lại rơi vào vòng xoáy là bán ở đáy mua ở đính. Thua lỗ và thua lỗ thôi. Chúng ta nhìn thấy những nhịp lên xuống của chúng ta này khá là tương đồng. Nó có lệch một chút về thời gian. Thì rồi chúng ta cũng sẽ quay lên này thôi thì tương tự như thị trường chứng khoán thế giới thị trường chứng khoán Mỹ cũng vậy thôi không có gì bất ngờ cả chúng ta đã đầu tư thì chúng ta phải bình tĩnh lúc hưng phấn thì cũng không nên quá hưng phấn nhưng lúc chúng ta sợ hãi thì cũng không nên quá sợ hãi Đó. đây là những nhịp mà thị trường chứng khoán Việt Nam đi thị trường Mỹ đi này nó đều là những nhịp tương đồng thôi biên độ sẽ khác nhau Thời gian cũng lệch pha một chút nhưng mà phần lớn là về đường đi là nó tương đồng nhau. Và quan điểm cá nhân tôi thì những thông tin xấu nhất của ngắn hạn thì đã phản ánh vào giá. Ví dụ như thị trường chứng khoán Mỹ, thông tin xấu nhất là Fed tăng lãi suất thì các bạn biết là tháng 11 này Fed mà tăng 0.75 thì đưa lãi suất của Mỹ lên 4% rồi. Đấy, theo dự kiến thì Fed sẽ đưa lãi suất là 4,5 hay là thị trường đang đánh giá là 5 thì thực ra đường đi đã đi được 80% tin thì phản ánh vào giá mà chúng ta biết thị trường chứng khoán thì luôn chạy trước tin 3 đến 6 tháng như vậy Fed đã tăng 80% thì mọi cái yếu tố tăng lãi suất đã phản ánh hết vào giá giờ sẽ là lúc thị trường chỉ đón nhận những thông tin là tích cực hơn chứ những thông tin tiêu cực hơn là không có cũng như là cái GDP quý 1 và quý 2 của Mỹ âm rồi quý 3 quý 4 dự kiến là GDP sẽ dương do vậy cái lối lo suy thoái về ngắn hạn là tạm thời được dỡ bỏ họ do vậy nó cũng không phải là đè nặng lên thị trường nữa vì chúng ta biết là Fed vẫn dự kiến là năm nay GDP của Mỹ sẽ dương 0,3% mà. Mà quý 1, quý 2 đều âm rồi. Như vậy quý 3, quý 4 nhiều khả năng là dương thôi. Còn về bản chất kinh tế chúng ta thì chúng ta phải hiểu là chúng ta đang ở một cái nền rất là tốt. Chúng ta không thể đòi hỏi là kinh tế chúng ta tăng trưởng mãi tốt mãi, không thể đòi hỏi lãi suất giảm mãi được, cổ phiếu tăng mãi, bất động sản tăng mãi được. Mọi thứ nó đều phải hài hòa lãi suất giảm, giảm thấp rồi mở rộng sản xuất thì giờ sẽ đến lúc lãi suất tăng, các doanh nghiệp dần phải làm quen. Chúng ta biết trong vòng 20 năm vừa qua lãi suất trung bình của chúng ta lãi suất cho vay là ở mức 12 đến 15% chứ không phải là 10% đâu. Có những thời điểm lãi suất của chúng ta lên 20 25% thật nhưng nó không đứng quá lâu. Nhưng có những thời điểm lãi suất chúng ta dưới 10% thật nhưng nó không đứng quá lâu. Các bạn ờ, thống kê lại lịch sử đi. Trong vòng 20 năm vừa qua là lãi suất chúng ta đa phần đứng ở mức là 12 đến 15%. Bây giờ lãi suất của chúng ta mới chạm đến cận dưới 12%, các bạn đã kêu kêu gì? Chúng ta vẫn đang ở môi trường lãi suất thấp. Chúng ta không thể so với cái đấy được. Thấp so với chu kỳ, thấp so với trung bình. Nên lãi suất hoàn toàn có thể cao, hoàn toàn có thể lên cận trên. 15 17% là bình thường. Không không có gì bất ngờ cả. Thị trường vẫn sẽ vận động ngay cả năm 2011 2012 lãi suất 20 cho vay 24 25% thị trường chứng khoán vẫn đi lên xuống chứ lúc đó đâu có thảm họa đâu. Đây chúng ta trở lại giai đoạn 2012 đây. Đấy. Đây, giai đoạn lãi suất 24 25% thị trường chúng ta vẫn có lên có xuống, không phải xuống một chiều. Đây, chúng ta nhìn thấy đó, Đó. Lúc đó thị trường chúng ta vẫn có những lúc lên 600, có những lúc xuống 360 nhưng đa phần là đây. Mấy năm đó thị trường đi ngang này. Thị trường luôn tìm đến hướng cận trên là 530, tìm đến hướng cận dưới là 380. Đó, thị trường cũng đi sideways trong cái biên độ này thôi chứ có gì là thảm họa đâu mà đây là thời kỳ khó khăn nhất của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2013. Lãi suất cho vay duy trì ở mức trên 20%, lãi suất huy động đã đến 17-18% rồi. Chúng ta phải quen dần với việc biến động của thị trường, phải quen với việc thị trường luôn có tin tốt và luôn có tin xấu. Không có ngày nào là ngày tận thế cả, cũng có không có ngày nào là thiên đường cả. Khi chúng ta ở trong thị trường chứng khoán thì phải xác định là luôn chiến đấu không chủ quan nhưng ngược lại cũng không nên quá sợ hãi. Theo quan điểm cá nhân tôi thì thị trường chúng ta đang là có dấu, có dấu hiệu tạo đáy. Nhiều khả năng vùng quanh 1.000 này sẽ vùng đáy. Sau đó thị trường sẽ bước vào nhịp phục hồi. Các nhịp phục hồi trước thì thị trường của chúng ta thường có xu hướng là phục hồi về mức phục hồi 3 38.2. Đây, tôi sẽ đo cho các bạn hai sóng phục hồi trước này sóng thứ nhất lần chạm mà hai này thì thị trường ờ, một ba sáu hai của chúng ta lúc đó ở một hai chín chín thì thị trường chúng ta lên đến một ba hai mươi lần thứ hai này khi thị trường của chúng ta xuống đến ờ, đáy ờ, Đây, lần thứ hai trên thị trường chúng ta xuống đến đấy là 1 1143 đây. Thì lúc đó chúng ta phục hồi về đúng 382 1291. Bây giờ thị trường của chúng ta đây đang giả sử tôi đang giả sử cái đáy hôm trước là đáy 999 thì 382 của chúng ta sẽ nằm ở trên 1002 1203 đó đó là mức phục hồi tối thiểu thông thường nhé trong một sóng hồi thì thị trường hay phục hồi tối thiểu là 382 tối đa là mức phục hồi là ở Fibo 618 1329 còn mức trung bình thì thị trường hay phục hồi về mức trung tính là quanh Fibo 50 là mức hợp lý nhất đó sẽ là 1266 tôi sẽ điểm qua tôi sẽ điểm qua cho bạn xem thị trường chứng khoán Mỹ nó hay phục hồi về đâu Thị trường chứng khoán Mỹ đây. Các nhịp phục hồi trước tương đồng với chúng ta. Nhịp phục hồi đầu tiên trùng với đợt tạo đáy đầu tiên của chúng ta này Thị trường chứng khoán Mỹ cũng phục hồi về 382 là trên 382 một chút, giống chúng ta về trên 382 thôi. Là phục hồi về 33.300. Nhịp thứ hai đây. Nhịp thứ hai phục hồi thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi rất mạnh. Phục hồi về hẳn Fibo 618 34 34 nghìn Bây giờ nhịp thứ ba thôi, nhịp thứ ba là đang diễn ra thôi. Chúng ta chờ đợi xem thị trường chứng khoán Mỹ sẽ phục hồi đâu. Thị trường chứng khoán Mỹ đã vượt qua Fibo 236 rồi, đang hướng đến là Fibo 382 ở mức là 31.840. Vượt qua 31.840 sẽ hướng đến Fibo 50%, 32.800. Vượt qua Fibo 50% sẽ hướng đến mức Fibo cao nhất quanh sóng hồi mà đạt được trước đó là 33.784. 33.800 Đấy, chúng ta biết Do vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng thị trường chứng khoán Mỹ đã vượt qua Fibo hồi 236 rồi, đang hướng đến 382. Nếu với Việt Nam mà chúng ta hướng đến Fibo 3, 236 của chúng ta cũng là 1125 rồi, hướng đến 382 là 1203. Nó sẽ là rất nhiều so với mức 1000 này. Do vậy chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Các bạn đã đầu tư ở thị trường nếu các bạn mà chỉ tham gia là bán ở vùng đáy mua vùng đỉnh thì tôi nghĩ các bạn nên giải nghệ đi đấy thì các bạn không thể biết đâu là điểm đáy đâu các bạn mua vùng đáy giá vẫn có thể giảm thêm 10 15% là bình thường mỗi phiên dao động của chúng ta 7% mà thị trường quá đà 3 phiên là 20% thôi không có gì bất ngờ cả chúng ta đầu tư phải chọn lọc thời điểm này tôi nghĩ không phải lúc không phải lúc chúng ta bán tống bán tháo cổ phiếu bởi vì sao? Cổ phiếu chúng ta hầu hết đang ở những cái mức về xét về mức định giá thì nó ở mức khá là rất là thấp. PE forward 10. Xét về mức giảm thì nó cũng ở mức chiết khấu rất là cao. Đây, ví dụ như những cổ phiếu đầu ngành tôi điểm qua một số cổ phiếu, ví dụ như nhóm ngành chứng khoán, cổ phiếu SSI này. Đây tôi sang đây để tôi đo cho quý vị cái mức độ sụt giảm Đấy, hiện nay này, chúng ta không vào khủng hoảng đâu, nhưng giá giảm như khủng hoảng luôn. Với cái mức hiện tại là SI đang chiết khấu 68,9% so với đỉnh. Đấy chúng ta biết đấy. Một mức rất là chiết khấu rất là lớn. 70%, 69%. Chúng như vậy thì trước đó các bạn đang định giá cổ phiếu quá cao. Còn bây giờ có lẽ các bạn đang định giá quá thấp. Bởi vì tôi giả sử các bạn biết là kể cả các bạn mua kém nhất là các bạn mua đỉnh chu kỳ đi, đỉnh 208 đi. Thì sau đó cổ phiếu vẫn tăng mà. Đây. Đỉnh 208 đây. 22 thì sẽ các bạn cầm đến chu kỳ sau nó vẫn tăng 1,35 lần còn nếu mà các bạn may mắn hơn các bạn mua được đáy chu kỳ đi thì sau đó cổ phiếu tăng 17 lần rất là lớn không hề nhỏ nhé 20 lần Đợt Covid cũng thế thôi Đợt Covid thì cổ phiếu cũng Chỉ giảm mức nó tương ứng như bây giờ thôi Đấy, đợt Covid là SI giảm 73%, hiện nay đã 69% rồi. Thì giờ này các bạn bán gì nữa? Đã là quá muộn để bán rồi. Giờ này các bạn không mua thì thôi. Hoặc là như cổ phiếu Hòa Phát ấy. Đấy, Đấy, Hòa Phát đã giảm 61,5% rồi. Đợt Covid Hòa Phát còn giảm không đến mức giảm như bây giờ cơ. Đợt Covid Hòa Phát giảm có 59% thôi. Và chúng ta biết là sau đợt giảm 59% thì cổ phiếu Hòa Phát tăng gần 6 lần. Hơn 5 lần, 5,18% lần này. Hoặc là giả sử mà các bạn mua cổ phiếu Hòa Phát ở đỉnh 208 đi. Tức là mình là người kém nhất chót đu đỉnh rồi thì các bạn ngồi. Thì sau đó này Các bạn biết là Hòa Phát vẫn tăng thêm được 16 lần này. Đó. Đu đúng đỉnh sau 15 năm vẫn còn tăng được 16 lần. Còn nếu mà các bạn may mắn hơn các bạn mua được đúng đấy may mắn hơn các bạn mua được đúng đấy thì các bạn tăng được nhiều đấy hơn 70 lần các bạn biết là sức mạnh của lãi suất kép không? khủng khiếp nào 62 lần bây giờ cũng thế sao bạn không nghĩ là bây giờ có thể là đang là vùng đáy rồi và nếu chúng ta mua đúng đáy chúng ta ngồi 10 15 năm sau tôi không nghĩ là Hòa Phát có thể tăng 60 lần trong vòng 15 năm giống chu kỳ trước nhưng việc tăng 10 15 lần thậm chí 20 lần là bình thường hoặc uh, như VIX đây số 1 ngành uh, banh nếu chẳng may các bạn đu đỉnh 208 này đến đỉnh chu kỳ của phiếu VIX vẫn mang lại cho các bạn 16 lần. Còn nếu bạn là người may mắn như kiểu trúng số mua được cổ phiếu VIX đúng đấy thì cổ phiếu VIX mang lại cho các bạn 66 lần. Còn nếu mà giả sử so với giá hiện tại thì cổ phiếu VIX vẫn mang lại cho các bạn mức 28 lần. Thấy chưa? Kinh khủng chưa? Đây là cái sức mạnh của những nhà đầu tư mà chuyên nghiệp đấy. Họ mua khi định giá thấp và nắm giữ. Các bạn làm gì ra 15 năm, mấy chục lần tài sản. Đất không có cửa, bất động sản không có cửa. hoặc là đây Vinamilk đây cũng là cổ phiếu đầu ngành đó Nếu chúng ta chẳng may đu đỉnh cổ phiếu Vinamilk 208 thì sau đó Vinamilk vẫn tăng 10,5 lần này. 2018 sau 10 năm này. Mà nếu mà chúng ta may mắn hơn chúng ta mua được đấy thì Vinamilk tăng 34 lần. Còn nếu so với giá hiện tại thì vẫn được 21 lần. Giả sử bạn đu đỉnh Vinamilk năm 2008 đi, đúng đỉnh đi. Chúng ta là một trong những phần tử giả sử không may mắn đây. Đu đúng đỉnh và đến đỉnh 2018 chúng ta không chung chốt thì bây giờ chúng ta vẫn lãi 7 lần này. Đó. Tức là chúng ta kém may mắn nhất là đu đúng đỉnh, lại kém may mắn tiếp là đến đỉnh không chốt. Bây giờ đang là vùng đáy mà chúng ta mới có nhu cầu dùng tiền chúng ta chốt vẫn được 7 lần các bạn phải tư duy nó phải khác phải khác người một chút chứ các bạn mà cứ nhìn truyền thông rồi các bạn nhìn xanh đỏ của giá thì các bạn mặc định đứng ngay ở nhóm 90% và nếu thế thì tốt nhất các bạn giải nghệ cho sớm vừa nhàn đầu thứ hai là chúng ta đi làm việc khác kiếm cơm hàng ngày thôi đầu tư gì kiểu đấy hoặc Vietcombank này đấy toàn những đồng hành thôi đấy giả sử các bạn đu đỉnh cái lúc Vietcombank vừa lên sàn này 2009 này đây là đen cứ cho là các bạn là người đen nhất đi đến lúc đỉnh Vietcombank vẫn mang lại mức sinh lời là gần 5% à, gần 5 lần và giả sử đến bây giờ đi đu đỉnh bạn không chốt bây giờ bạn mới có nhu cầu dùng tiền vẫn đem lại mức sinh lời 3 lần mà còn nếu mà bạn may mắn mua được ở lúc Vietcombank ở đấy thì thì bạn là người may mắn rồi thì bây giờ bạn vẫn có mức sinh lời 7 lần. So với lúc đỉnh thì bạn có mức sinh lời 11 lần. Các cổ phiếu lớn, các cổ phiếu hàng đầu luôn đem lại những cái tỷ suất sinh lời rất là cao. Hoặc những cổ phiếu bán lẻ đi, PNG. Đó. Nếu bạn may mắn mua ở đấy, cái lúc PNG lên sàn thì lúc lên đỉnh bạn sẽ được 34 lần còn đến thời điểm giá hiện tại, bạn vẫn được 27 lần. Còn giả sử bạn đen hơn một chút, bạn mua ở đỉnh đi. Mua ở đỉnh năm 2010 đi. Thì đến bây giờ bạn vẫn lãi 10 lần mà. Một mức sinh lời cũng không phải là quá tệ đúng không ạ? Nên quan điểm đầu tư thì chúng ta phải hiểu là cổ phiếu tốt tốt ở giá nào. Cùng là cổ phiếu đó ở giá trên cao không tốt, ở giá dưới thấp lại tốt. Kiểu như vậy. Và là đơn giản đây như cổ phiếu Dg mà mọi người cũng kiếm được tiền cũng nhiều và đau thương nước mắt cũng lắm đấy. Nếu mà giả sử các bạn đen nhất các bạn mua được Dg ở đỉnh đi. Đấy, đỉnh 2010. Thì sau đó cổ phiếu vẫn tiếp tục lập đỉnh tăng 3,55 lần bằng mức gửi tiết kiệm. Nhưng nếu mà các bạn là những người may mắn các bạn mua ở đấy năm 2012 thì các bạn sẽ có mức tăng là 32 lần. Thế nên cao hay thấp nó ở mức định giá nào? Hiện tại thì các bạn nhìn thấy đấy, cổ phiếu DG đã giảm so với đỉnh. Đây, chúng ta xem so với đỉnh bao nhiêu phần trăm. 77% rồi. Các bạn kỳ vọng nó giảm bao nhiêu nữa? Chúng ta xét lại những đợt giảm trước nhá, những đợt giảm khủng nhất nhá, để chúng ta so tương quan khủng hoảng 208 này, là DG giảm 87%. Ừ, thế lần này 77 chưa bằng 87. Nhưng mà đây là bối cảnh khủng hoảng cả thế giới còn bây giờ đã khủng hoảng đâu bạn. Lần nữa là năm 2018 này khi thị trường đạt đỉnh và đến Covid này. Thì đợt đấy có 58%. Như vậy đợt này 77 thì nó ở mức trung hòa giữa hai đợt đấy. Và sau mỗi hai đợt đấy thì nó nó phục hồi rất là mạnh nó đem lại lợi nhuận rất là cao khi các bạn mua cổ phiếu ở giá trên trăm nghìn thì lúc đó các bạn đang trả giá công ty quá cao nhưng hiện nay thì các bạn suy nghĩ xem với mức giá trên dưới 20.000 của nó thì nó là thấp hay chưa, nó là hợp lý hay chưa. Đấy, cái đấy là các bạn phải sử dụng cái kiến thức của mình, phải sử dụng cái tư duy để các bạn vào. Đương nhiên là bây giờ thị trường có tin xấu, không xấu thì sao nó về giá này, không xấu nó phải đứng ra 100 ở đỉnh cơ. Nhưng liệu giá này đã là đúng giá chưa? Giá này đã thấp chưa? Hay là nó nên đứng ở giá nào? Cái này các bạn, đầu tư các bạn phải đưa ra cái lựa chọn. Ok, à, quan điểm của tôi thì thị trường hiện tại là thế giới đã bước vào pha tăng giá rồi. Đang bước vào pha phục hồi, tăng giá. À, đích đến của thị trường chứng khoán thế giới là trước mắt là hướng đến là 318 xa hơn là 32.8. Tôi thì kỳ vọng là thị trường chứng khoán Mỹ lại tiếp tục phục hồi về Fibo 382, tức là hướng đến 338. Do vậy, một cái nhịp phục hồi này nó sẽ cũng sẽ kéo qua khá dài. Quan điểm tôi thì sẽ phục hồi cái uh, chu kỳ giảm của thị trường chứng khoán đến thời điểm này cũng như thị trường chứng khoán Mỹ đến thời điểm này là 10 tháng rồi, gần 10 tháng. Nên quá trình phục hồi sẽ kéo dài 3-4 tháng mới đến đỉnh sóng hồi cơ. Thông thường cái ờ, sóng phục hồi này nó là sóng phục hồi B do vậy thị trường chứng khoán Mỹ hoàn toàn có thể vượt trên à, ờ, với thị trường chứng khoán Việt Nam quan điểm của tôi thị trường sẽ tạo đáy quanh 908 1 ngàn này thôi có sai số các bạn nhé còn trường hợp mà thì nhà tạo lập cố tình đánh xuống 950 960 thì nó là bình thường thôi điểm nó chỉ là có ý nghĩa tương đối là cái điểm thôi các bạn đừng quá quan tâm đến cái đó nhưng sau đó thị trường sẽ bước vào nhịp phục hồi cá nhân tôi đánh giá ngắn nhất phục hồi lên nghìn hai còn theo tôi thì do chúng ta đã giảm quá đà thì khi phục hồi chúng ta cũng sẽ phục hồi mạnh mẽ quá đà do vậy tôi kỳ vọng thị trường chứng khoán chúng ta hoàn toàn có thể phục hồi trở lại Fibo 618 tức là chúng ta sẽ bước vào một nhịp phục hồi bước vào hai nhịp như này và hướng đến mức phục hồi là 1330 tất nhiên là chúng ta cũng sẽ mất thời gian ở kịch bản kém lạc quan nhất thì chúng ta phục hồi lên nghìn hai còn kịch bản trung tính thì chúng ta phục hồi lên 126x đó là những cái mức phục hồi của thị trường và thời điểm này là thời điểm nhà đầu tư nên canh mua chứ không phải canh bán nên mua thì chính xác hơn chứ canh gì nữa giờ này canh thì giá nào mua đây là quan điểm cá nhân nhé. Quan điểm cá nhân tôi và tôi chia sẻ chứ tôi không khuyến nghị mua bán. Quý vị phải tỉnh táo lựa chọn. À, tiền là tiền trong túi quý vị. Lời ăn, lỗ chịu trong đầu tư. Không nên ngồi than ván trách móc. Đấy là những điều tối kỵ trong đầu tư. Không ai có thể quyết định thay bạn được. Bạn là người sở hữu tiền của bạn. Bạn phải là người đưa ra quyết định cuối cùng. Tất cả mọi thông tin đều có ý nghĩa là tham khảo thôi. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.